Tử vi tuổi Tý thứ 6 ngày 12 tháng 3 năm 2021, tức ngày 29 tháng 1 năm 2021 âm lịch. Tý mùi tương hại nhắc nhở tuổi Tý đừng đặt mục tiêu sự nghiệp lên trên đời sống cá nhân bởi vì sự mất cân bằng có thể xảy ra trong cuộc sống của con giáp này. Tốt nhất là hãy cố gắng để cân bằng cán cân này, nhờ thế mỗi phút đi qua, bản mệnh mới thực sự thoải mái thiên tài đã giúp sức để con giáp này vào một vị trí đầy sức mạnh trong đời sống của một người nào đó, cho bạn thể hiện những cảm xúc, suy nghĩ của mình với đối phương. Nếu người tuổi Tý còn bất cứ điều gì trong lòng thì hôm nay thực sự là một cơ hội tốt để chia sẻ với người ấy đấy, đừng bỏ lỡ. Ngũ hành xung khắc cho thấy vận trình tình cảm có phần kém sắc khi bản mệnh thể hiện cái tôi quá lớn sẽ khiến cho mọi người có cảm giác xa cách. Đó là lý do khiến mối quan hệ với người thân bị dạn vỡ con giáp này nên nhớ rằng khi về nhà, bạn sẽ không còn là cấp trên hay sếp của bất cứ ai cả. Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ xỉu Tý. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi xỉu Lục xung cho thấy người tuổi xỉu dường như gặp khó khăn trong việc thuyết phục một ai đó ngày hôm nay. Khả năng chinh phục của con giáp này không ở mức cao như thông lệ và vì thế đối phương chưa thực sự bị ấn tượng bởi như bản mệnh vẫn nghĩ hãy thử cố gắng vào một ngày khác xem sao. Trong ngày có tỷ kiên, nếu con giáp này muốn xóa bỏ những căng thẳng, bực dọc với ai đó, cái tốt nhất là trò chuyện thẳng thắn, mặt đối mặt. Việc tuổi sửu trốn tránh cách giải quyết này chỉ làm mọi thứ sẽ càng căng thẳng, tồi tệ hơn mà thôi. Bày tỏ suy nghĩ của mình một cách cởi mở ngay từ đầu thì hơn đấy thổ khí vượng không hề tốt cho phương diện sức khỏe của bản mệnh, do đó chớ nên nóng giận, bực tức kẻo ảnh hưởng tới thân thể hiện tại, nhất là đối với những người đang có bệnh mãn tính, nhớ phải cẩn trọng hơn nữa. Con giáp này nên dành thời gian để thư giãn tinh thần nhé. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, tị, dậu. Đừng quên đăng ký, nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi dần Chính quan hỗ trợ cho đường công danh của tuổi dần thêm phần thuận lợi khi con giáp này đã sắp xếp công việc một cách chu toàn từ đầu tháng. Tuy nhiên, cũng đừng vì thế mà chủ quan nhé. Hãy để ý từng việc một vì vẫn có những sự cố xảy ra bất ngờ nếu bản mệnh lơ là đấy ngũ hành du khắc điểm báo không tốt cho vận trình tình cảm. Thời gian này nếu giận dỗi thì người tuổi dần cũng nên làm lành sớm, tránh để cơ hội cho người thứ ba xen ngang vào mối quan hệ của hai người. Đối với những người độc thân sẽ gặp đối tượng làm con giáp này cảm thấy khó chịu, dễ gây bực mình. Vận trình tài lộc trong ngày có dấu hiệu tăng tiến khá rõ ràng, việc kinh doanh buôn bán thuận lợi hơn rất nhiều, mang về cho con giáp này nguồn doanh thu tương đối rủng rỉnh. Bên cạnh đó, bản mệnh được nhắc nhở tránh kiêu căng ngạo mạn mà bỏ lỡ thời cơ chuyển mình tốt. Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, dậu, ngọ. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất tử vi tuổi mão Nhờ tam hợp mà người tuổi mão có cơ hội sửa chữa những thiếu sót của mình nhằm cải thiện đời sống tình cảm hiện tại. Những người đang độc thân hãy trở nên mềm mỏng hơn, đừng quá lạnh lùng kẻo bản mệnh sẽ đánh mất hết các cơ hội của mình đấy. Thiên quan là cái lời cảnh báo nhắc nhở con giáp này đừng đặt cuộc sống của bản thân ở chế độ tự động, tinh thần mất kiểm soát có thể gây cho tuổi mão những rắc rối ngày hôm nay. Hãy có ý thức về từng hành động của mình, điều đó vô cùng quan trọng nếu bản mệnh muốn có một ngày hiệu quả. Ngũ hành mộc thổ xung khắc cho thấy con giáp này dễ vướng vào những điều tiếng không hay cho dù bản thân đã nỗ lực khá nhiều, đừng tự trách mình, không phải ai cũng đủ thấu hiểu và ghi nhận công lao của bản mệnh đâu. Hãy cố gắng hạ thấp cái tôi để hòa hợp tốt trong mối quan hệ tình cảm. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ Thìn, Hợi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Thìn Tuổi thìn cần phải tránh đặt bản thân vào những tình huống có thể gây ra sự căng thẳng về mặt cảm xúc ngày hôm nay dưới tác động của kiếp tài. Tốt nhất là con giáp này nên tự tháo gỡ mình khỏi những rắc rối không mong muốn bằng cách tập trung vào công việc cá nhân thì hơn. Mọi sự ôm đồm không mang lại kết quả tốt lúc này. Thổ khí vượng tác động không tốt tới sức khỏe của bản mệnh. Thời gian này, người tuổi thìn nên nghỉ ngơi, con giáp này đã đủ mệt mỏi, căng thẳng rồi và đây là lúc dành chút thời gian cho bản thân. Đừng cố lao đầu ra ngoài kia mà tranh đấu hơn thua. May mắn là vận trình công việc trong ngày hôm nay diễn ra khá suôn sẻ, nhờ có các tinh nâng đỡ mà bản mệnh từng bước đạt được những thành tựu ngoài sức mong đợi. Con giáp này không cần phải quan tâm nhiều tới vấn đề tiền bạc trong ngày nhờ khoản thu nhập ổn định. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, hợi, tí. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tỵ Nhờ tam hội mà người tuổi tỵ may mắn có cơ duyên gặp gỡ những người sẽ hỗ trợ cho con giáp này trên con đường công danh sự nghiệp trong thời gian tới. Tuy nhiên, con giáp này chớ nên vì thế mà có tâm lý ỉ lại, hãy tự mình thực hiện những việc cần thiết trước khi muốn nhờ tới ai đó. Trinh Ấn giúp đỡ bản mệnh trong khi tham gia các hoạt động nhóm, hãy cởi mở chia sẻ những suy nghĩ của mình thay vì giữ những bức xúc riêng trong lòng và tạo ra bất hòa trong tập thể. Quy tắc cơ bản của các mối quan hệ nhóm chính là luôn luôn có sự trao đổi lẫn nhau đấy. Con giáp này có khả năng khuyến khích mọi người thể hiện năng lực cá nhân trong tập thể và sẵn sàng bày tỏ suy nghĩ, quan điểm. Tuổi tỵ là nhân tố đem đến thành công cho các hoạt động nhóm ngày hôm nay. Đừng quên rằng mỗi người có một điểm mạnh riêng và khi phát huy được điều đó thì tất cả sẽ cùng có một ngày giá trị. Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, dậu, tuất. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi ngọ Ngọ mùi hợp nhật nguyệt mang lại năng lượng tích cực lạc quan cho tuổi ngọ thực hiện những việc quan trọng. Tuy nhiên, con giáp này đừng vì thế mà chủ quan, bỏ qua những chi tiết quan trọng đấy nhé. Dù mọi việc có vẻ thuận lợi đấy, nhưng bản mệnh vẫn nên thực hiện mọi thứ một cách cẩn thận hơn. Thiên ấn mang lại năng lượng sáng tạo không ngừng cho con giáp này thực hiện những công việc tưởng như khó nhằn mà người tuổi ngọ trước đây không dám thực hiện. Bản mệnh nhạy cảm hơn với thời cuộc và đánh giá vấn đề khá chuẩn xác trước khi hành động. Hơn thế nữa, ngũ hành tương sinh mang lại sức khỏe dồi dào và tài lộc may mắn cho con giáp này. Hãy tự tin với hướng đi hiện tại vì đang thực hiện chúng rất tốt. Nếu có khó khăn thì chớ nên bỏ cuộc. Vận trình tài lộc tăng tiến rõ rệt, dù gặp khó khăn gì thì bản mệnh cũng nhận được những sự giúp đỡ đặc biệt. Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, tí, dần. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi mùi Xuất hiện tỷ kiên nhắc nhở người tuổi mùi hiểu rằng những người ngoan cố luôn có lý lẽ của riêng họ, nhưng đừng vì thế mà biến bản thân mình thành kẻ áp đặt người khác bằng những lý lẽ giáo điều của mình. Điều này sẽ không mang lại lợi lộc nào đâu, đôi khi trong cuộc sống con giáp này cần phải học cách lắng nghe nữa đấy. Thổ khí vượng khiến bản mệnh thường xuyên có cảm giác bất an hay nóng ruột và nói lời khó nghe. Tuổi mùi nên tránh tiếp xúc mọi người, nhất là những nơi đông người để tránh cãi cọ, tranh chấp hay gây căng thẳng với mọi người xung quanh mình trong thời gian này. Vận trình sự nghiệp con giáp này trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi, các kế hoạch đều diễn ra đúng như mong muốn, chỉ cần nhạy bén là nắm bắt được thời cơ. Về phương diện tài lộc khá bình ổn, nguồn thu nhập ổn định đem lại cho bản mệnh một ngày thoải mái, dư giả trong chi tiêu.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 Đường tình duyên trong ngày tiến triển khá thuận lợi, ngũ hành tương sinh là cơ hội tốt để sửa chữa mối quan hệ hiện tại, nhất là các cặp đôi đang trong giai đoạn căng thẳng, giận dỗi nhau. Người độc thân cũng nên mở lòng mình ra vì đây là lúc con giáp này tìm được người ưng ý đấy. Vận trình tài lộc trong ngày không tệ, nguồn thu nhập tương đối ổn định giúp bản mệnh có thể an tâm căn chỉnh các khoản phát sinh trong ngày. Ngoài ra, sức khỏe không có dấu hiệu bất ổn. Tuy nhiên, con giáp này cũng cần quan tâm nhiều hơn tới chế độ dinh dưỡng và luyện tập thể thao giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, tí, thân. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Dậu Thực thần giúp cho danh tiếng của người tuổi Dậu được tăng cường sẽ giúp có thêm những cánh cửa cơ hội được mở ra cho con giáp này ngày hôm nay. Đây là thời cơ tốt để bản mệnh có những bước tiến mới tích cực trong đời sống, trong sự nghiệp, vì thế đừng bỏ lỡ chúng nhé ngũ hành kim thổ tương sinh là dấu hiệu tốt để con giáp này có thể cải thiện vận trình tài lộc hiện tại. Thay vì chấp nhận số phận và chịu thiệt thòi, tuổi dậu nên tìm cách chuyển hướng sớm vì có thể năm nay là một năm khó khăn với mọi người đấy. Đừng để mất đi cơ hội kiếm tiền tiềm năng vì quyết định nóng vội của mình đường công danh sự nghiệp không được khả quan cho lắm, có lẽ bản mệnh đang cố chấp theo đuổi một mục tiêu. Nếu con giáp này đã tốn khá nhiều công sức và thời gian mà không thu được gì thì nên thay đổi, tìm kiếm hướng đi khác, hãy ra ngoài gặp gỡ, mở rộng các mối quan hệ. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ Tý, Hợi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tuất Ảnh hưởng của hình hại đặc quyền nhắc nhở tuổi tuất nên biết nhường nhịn một chút, con giáp này cố tỏ ra hơn thua lúc này chỉ có thiệt thân mà thôi. Có những việc không phải cứ cố tỏ ra mình hiểu biết, khôn ngoan hơn mới được đâu, biết khiêm tốn một chút có khi lại là lợi thế đấy. Có thể người mà bản mệnh rất yêu thương, quan tâm sẽ khiến cho tuổi tuất có một chút phật lòng khi bày tỏ sự quan tâm của mình với một đối tượng khác. Tuy nhiên, sự ghen tị ích kỷ chẳng mang lại lợi ích gì bởi vì mỗi người đều có một mối bận tâm riêng. Hãy tôn trọng những mối quan hệ khác của họ nhé. Thổ khí vượng dự báo về tình hình sức khỏe của con giáp này có nhiều dấu hiệu không tốt. Ai đang ốm bệnh, cố gắng nghe lời bác sĩ, tránh việc bỏ bữa vì chán ăn hay ăn không thấy ngon. Bản mệnh hãy cố gắng mỗi lúc một chút để sớm hồi sức khỏe. Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, dần, thân, Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi hợi Tam hợp mang lại tín hiệu tích cực cho người tuổi hợi có tinh thần lạc quan trong việc tìm hiểu đối tượng mới. Thế nhưng việc con giáp này mở lòng không có nghĩa là tỏ ra quá dễ dàng chấp nhận ai đó đâu đấy nhé. Cả hai vẫn cần thời gian tìm hiểu nhau khá kỹ trước khi quyết định bắt đầu một mối quan hệ vận trình công danh sự nghiệp của bản mệnh trong ngày hôm nay diễn ra hanh thuận. Đối với những người đang làm trong lĩnh vực kinh doanh sẽ tìm được bạn hàng tốt, nguồn hàng hóa cũng chất lượng hơn. Nhưng dù làm gì thì tuổi hợi cũng nên ưu tiên đặt chữ tín lên hàng đầu. Sự tự tin mạnh mẽ của con giáp này đã trở nên rõ rệt hơn lệ thường nhờ sự thúc đẩy của chính quan. Bản mệnh nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác và được giới thiệu những cơ hội đáng quý, khả năng buôn bán giỏi, giao tiếp khéo đem đến cho người tuổi hợi kiếm tiền dễ dàng hơn